chào tất cả anh em anh em nào ở khu vực ờ, người miền Tây anh em nào hay chơi tài xỉu đánh tài xỉu ấy thì hôm nay tôi làm cái clip này muốn ờ, giới thiệu với anh em một cái bộ sản phẩm chơi tài xỉu bịp đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang <clears throat> đó chính là một bộ hột tài xỉu báo dung nhưng mà như anh em biết đấy để báo dung gọi là báo dung có tang và báo dung không tang riêng với cái bộ hột báo dung không tang này của tôi ấy, thì anh em đi đánh đâu cũng thế thôi không có gì có thể là bắt sóng được của nó hoặc là có thể uh, hoặc là có thể phá sóng được của nó nhé <clears throat> thì ờ, mấy hôm vừa rồi ấy, nó cũng ờ, tôi dỗi qua thời gian đi xuống dưới ờ, miền Tây và gặp những anh em ở dưới một số anh em ở miền Tây cũng hay mua hàng của tôi tôi cũng có ghé qua chơi và anh em cũng nói với tôi là bây giờ ấy, sao mà kiếm được cái bộ hột tài xỉu để mà anh em đi chơi tài xỉu bịp ấy ở những cái sòng tài xỉu có thể là nó hiệu quả và không tang thì ờ, tôi cũng có về và nghiên cứu và tìm ra một cái bộ hột tài xỉu để áp dụng cho anh em đi chơi tài xỉu bịp là hiệu quả như anh em đã biết đấy bây giờ ở chơi tài xỉu thì chủ yếu ở dưới miền tây là người miền tây là ở dưới đó là chơi nhiều hơn là những cái ờ, khu vực lân cận <clears throat> thì bởi vì cái môn tài xỉu ấy là môn ờ, gọi là trò chơi truyền thống rồi giống như gọi là trò chơi truyền thống đá gà cũng thế thôi áp dụng đá gà tài xỉu hai môn thể thao truyền thống của người miền Tây tôi nói như thế không biết có đúng không nếu mà đúng thì anh em ờ, cho là đúng còn nếu mà sai thì mong anh em thông cảm thế là theo cách tìm hiểu của tôi như thế thì cũng vào chủ đề chính của nội dung cái ờ, clip ngày hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ hột tài xỉu bảo dung hoàn toàn ờ, không tang để anh em chơi tài xỉu bịp đánh tài xỉu ở những cái sòng tài xỉu ấy sao nó thật hiệu quả bây giờ tôi muốn giới thiệu với anh em cái bộ hột tài xỉu này trước tiên này thì tôi cũng à, dùng <clears throat> thử cho anh em xem thứ nhất này là 500 gọi là cục hít đấy anh em nhé đây tôi sẽ để cả đây tôi thử luôn cả nắp cả dĩa nó chùm chìa khóa nó đã bị dính lại còn cái hột thì hoàn toàn không dính không hết gì cả đây là nam châm trắng anh em nhé là thứ nhất cái thứ hai nữa tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem đây tôi sẽ để cả ba hột dọi đèn cho anh em xem cho kỹ góc máy quay này nhìn nó hơi loa riêng về cái bộ hột này nó cũng giống như cái bộ hột báo dung nhất lục cái thôi nhưng có điều khác một chút có khi là lên mặt à, lục ấy, thì nó sẽ dung cho chúng ta biết còn như lên những mặt khác thì nó không dung hoặc là dung theo một cái cường độ ngắn thôi nhưng mà anh em khi anh em chơi ấy, thì tất nhiên là mình phải ừ, cái gì thế thôi tôi nói anh em nhiều anh em cũng nói là bảo là đi chơi tài xỉu ấy lắc tài xỉu ấy mà kiếm được những cái đồ nào không thứ nhất không tăng thứ hai nữa là nó hiệu quả thì thật sự rất là khó bởi vì sao cái nào mà dễ thì không phải là các cờ bạc mà thì chẳng có gì là dễ cả cái gì cũng khó thôi anh em mà cứ bảo là cố kiếm được đồ dễ thì thật sự là rất là khó cho chúng tôi hôm nay tôi muốn ờ, gửi đến anh em cái bộ hột tài xỉu này để ờ, anh em đi chơi tài xỉu bịp nhé tôi không nói dám khẳng định nó là uh, dễ nhưng mà với những anh em nào đã chơi rồi thì tất nhiên nó là dễ còn anh em nào chưa tiếp xúc thì nghĩ là nó là khó còn theo tôi nghĩ thật sự nó là rất là dễ chứ không phải là dễ đây giờ tôi sẽ thử nước muối cho anh em xem về xem nó có nổi không trên này là có một ly nước muối và một ly nước lọc tôi sẽ cho vào nước muối anh em nhìn nó hột nổi bình thường nhé bây giờ tôi sẽ vớt ra và cho vào trong ờ, nước ngọt cho nước uh, nước uh, ngọt này thì nó chìm này. bây giờ tôi sẽ vớt ra và cho vào cái khăn này để tôi lau tôi không hoàn toàn không có chuyện đổi hột đổi hết thì anh em anh em có nhìn kỹ hoàn toàn bao cái khăn này khi cái bộ hột này nó có mặt lục lên là nó sẽ dung cho chúng ta biết và đây nó chính là cái bí quyết để tạo nên thành công của chúng ta bây giờ tôi ờ, muốn giới thiệu với anh em <clears throat> bí quyết tạo thành công là cái gì nó chính là cái nón này bây giờ tôi sẽ đổi cái nón này vào nhé và tôi sẽ đánh cho anh em xem khi cái nón này nó có một công tắc khi nào cứ có mặt lục lên là nó sẽ rung thì chúng ta biết báo cho anh em biết chính xác 100% luôn cái nón thì hoàn toàn bình thường anh em nhé đây cũng như một chiếc nón bình thường nhưng chiếc máy tôi đã chế bên trong chiếc nón này rồi bên trong này có một cái công tắc chỉ cần chúng ta gạt công tắc lên thôi còn khi đánh có mặt lục lên là nó sẽ rung cho chúng ta biết còn không mặt lục nó sẽ không rung tôi sẽ thử cho anh em xem mấy chén đấy đó như chén này có lục anh em nhé đó bốn năm sáu này như chén này vẫn tiếp tục có lục này đó 156 thôi như trái này hoàn toàn không có lục không có lục thì chúng ta sẽ đánh xỉu đúng không ạ đó, 113 này bây giờ lên con lục này. vẫn tiếp tục có lục này. đó 116 ấy. tôi không làm khẳng định tài hay xỉu nhưng mà tôi sẽ chỉ nó nói là có lục hoặc là không có lục thôi như chiếc này không có lục bởi vì máy không dung không dung thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh xỉu và tôi sẽ đánh xuống xỉu ít tiền thôi Đó, như này tôi đã đủ ăn rồi còn khi nào có lục thì tôi sẽ đánh cả lục lẫn tài nhé đó như trái này có lục 100% nhé tôi sẽ đánh gì có lục tất nhiên tôi sẽ đánh cả lục tài đó 146 ăn mặt lục và ăn cả mặt tài bây giờ tôi sẽ bỏ cái máy ra để cho anh em xem cái nhịp rung của nó xem có đúng như cái những cái gì tôi đang nói ở đây không đây nó là một cái cục, cục rung rời anh em này chỉ cần khi <coughs> Đấy, bây giờ đang có mặt lục lên tôi sẽ ngửa mặt khác ra như có lục lên là nó sẽ rung chúng ta biết nhé anh em xem cảm nhận cái nhịp rung của nó này bây giờ tôi không cần nhiều và tôi chỉ cần ngửa úp Đó. tôi ngửa mặt lục lên này Đó. anh em thấy nhá máy rung liên tục nhá còn úp xuống này không rung hoặc thỉnh thoảng đôi lúc nó sẽ nháy một cái bây giờ tôi sẽ thử hai con lục nhé cho hai mặt lục lên này rung liên tục nhé đó đúng ạ máy rung liên tục có nghĩa là hai con lục nếu như một con lục máy sẽ rung cường độ khác đó nó sẽ không rung liên tục như hai con lục nên khi đánh thì chúng ta có thể biết được là bên trong có mấy con lục nhá. bây giờ tôi sẽ úp vào tôi đánh thử cho em xem đó như chén này theo tôi nghĩ là có hai con lục cơ vì máy rung rất là mạnh rất là khỏe tôi sẽ đánh lục tài đó. không có hai con lục nhưng mà đánh lục tài bốn năm sáu đủ ăn rồi bây giờ thì vẫn có lục anh em này chắc chắn khẳng định 100 trăm có lục vẫn là 456 thôi vẫn có lục anh em nhé như chén này tôi cam kết 100 trăm cam đoan 100 trăm là có lục thậm chí có hai con lục cơ. Đó, 146 cái chén này nhé anh em nhìn hoàn toàn không dung nhé không dung có nghĩa là không có lục đây thỉnh thoảng nó nháy một cái nhưng mà nó không nhảy liên tục không rung liên tục hay là không có lục mà lục nó sẽ nằm ngang à. đó ba bốn năm này khi nào máy rung liên tục anh em đánh đó như bây giờ bây giờ tôi đánh sẽ đánh biết hết mặt lục này đánh biết hết mặt tài và đánh thêm vào lục chắc chắn là trăm phần trăm là có lục tài đó, bốn năm sáu đúng không anh em đây là khi chúng ta để xuống lên nền như này còn nếu như anh em mà để cầm trên tay đó, cảm nhận rung rất nhẹ nhé. người ngồi ngoài cạnh không thể nghe gì cả đây chính là cái bộ à, hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang áp dụng cho anh em đi chơi tài xỉu ở những cái sòng tài xỉu nếu như anh em chơi ấy, có thể đánh xì chủ ví dụ như anh em muốn đánh xì chủ có thể đánh được bởi sao khi hai con lục lên thì anh em tất nhiên là anh em sẽ đánh nó sẽ cường độ dung sẽ mạnh hơn khi dung mạnh hơn ấy thì chúng ta sẽ đánh lục tài và đánh hai con lục hai con lục mình cộng vào đã bao nhiêu điểm ạ hai con lục là 12 điểm đánh từ tầm 13 cho đến 18 điểm thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ có cửa thua rồi đây là chỉ là cách chơi ờ, tài xỉu bịp hoàn toàn không tang mới nhất hiện nay áp dụng cho anh em đi đánh tài xỉu và những cái sòng tài xỉu của các bạn bịp ấy. mới nhất thì um, cái sản phẩm này của tôi nó khác với những cái sản phẩm trước kia và những sản phẩm trước kia thì nó có rất nhiều những cái um, điểm mạnh nhưng cũng có rất nhiều những điểm yếu của nó về pin tiếc loại kia này hoặc trẻ ra có tang nhưng riêng về hột này tôi bao với anh em cam kết 100 trăm không tang và thời gian sử dụng ít nhất từ 25 ngày trở lên đó là anh em chơi liên tục còn nếu không chơi liên tục thì chắc cũng khoảng tầm khoảng 2 tháng ít nhất phải hai tháng thì anh em nào ờ, muốn tìm hiểu về cái bộ sản phẩm chơi tài xỉu hoàn toàn không tang này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em